được kết duyên lành với Phật Pháp bởi đạo Phật là đạo của từ bi, trí tuệ. Một người nương tựa tam bảo sẽ trở nên hướng thượng, hướng thiện, có nhân cách tốt. Đặc biệt nếu được kết duyên lành với Phật Pháp ngay từ khi còn nhỏ, các em nhỏ sẽ học được nhiều điều đạo đức dựa trên giáo lý nhân quả của đạo Phật, giúp em giúp gieo phước lành cho các em nhỏ trong đời này và nhiều đời sau, để ở nơi đâu các em cũng là người có đạo đức, thành tựu trong cuộc sống. Trước sự thỉnh cầu của hàng Phật tử mong muốn cho con em của mình kết duyên lành với Tam Bảo, hôm nay ngày 15 tháng 11 năm Tân Sửu, tức ngày 18 tháng 12 năm 2021, được sự cho phép trên Sư Phụ, Chư Tôn Đức Tăng tác lễ sơ quy cho con em của các Phật tử. Giờ này, xin kính đề nghị toàn thể quý Phật tử đang theo dõi chương trình Trang Nghiêm Thân Tâm cùng cùng khởi thân thành kính chắp tay để cung đón Chư Tôn Đức Tăng Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện.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 Nay toàn thể chúng con nhất tâm thành kính, cầu thỉnh mười phương tam bảo chứng minh và gia hộ. Cúi xin các đức hộ pháp, chư thiên thiện thần, đức hộ giáo già lam chân tể, đồng chứng giám và ủng hộ cho các đồng tử này mạng vị bình an, căn lành tăng trưởng, lớn lên trở thành những người Phật tử tài trí thuận thành, hộ trì Phật Pháp.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 Chí tâm đảnh lễ ơi tất cả chính pháp ba đời tôn hứa không khâm pháp time. chư tướng xưa cương nhiễm thọ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sáu thời thường an lành à, trong tất cả thời thay an lành nguyện ngôi tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành ngày đêm sáu thời thường an lành trong tất cả thời tại An lành. Nguyện chư hộ Pháp thường ủng hộ, Nam mô Thiếu Tai Giáng Kiến Tượng Bồ Tát, Nam mô Thiếu Tai Giáng Kiến Tượng Bồ Tát, Nam mô Thiếu Tai Giáng Kiến Tượng Bồ Tát. Chúng con thỉnh chư tôn Chúng con thỉnh chư tôn Đức Tăng an tọa tại bàn chứng minh Kính thưa quý Phật tử Vừa rồi chư Tăng đã có một thời tụng kinh cầu an cho các bé đăng ký sơ quy hôm nay cùng toàn thể gia đình Bây giờ xin mời đại diện quý Phật tử dâng lời tác bạch thỉnh chư Tăng tác lễ sơ quy Giờ này chúng con xin kính mời Phật tử Nguyễn Duy Thịnh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 xin được lương tựa vào sự gia hộ của Tam Bảo, lương vào ân đức trên Sư Phụ, cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng mà tu tập theo chính Pháp. Do tình hình dịch bệnh Covid vẫn còn diễn biến phức tạp, vì thế các Phật tử không thể về chùa làm lễ sơ quy cho các cháu nhỏ được. Hôm nay chúng con thay mặt cho các gia đình Phật tử với lòng thành kính cung thỉnh chư Đại Đức Tăng qua mạng trực tuyến tác lễ sơ quy cho các cháu nhỏ để ờ, các cháu được nương ân đức uh, tam bảo, sự bảo hộ của chư hộ pháp thiện thần mà được mạnh khỏe, bình an, tăng trưởng phúc lành và được kết duyên với tam bảo. Giờ này đã hợp thời, chúng con kính mong chư đại đức tăng từ bi hoan hỷ hứa khả tác lễ cho các gia đình chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi tam bảo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 cũng như thể theo sự thỉnh cầu của các quý Phật tử lập khóa lễ sơ quy cho các cháu bé của các gia đình tín chủ để cho bố, mẹ và các cháu được nương tựa vào Tam Bảo, tu tập Phật Pháp, tăng trưởng phước lành, hưởng được nhiều sự lợi ích an vui. Kính thưa quý Phật tử, trong lễ sơ quy ngày hôm nay có hơn 600 gia đình đăng ký cho các cháu. Vì thời gian chương trình diễn ra dài mà số lượng các cháu đăng ký sơ quy đông như thế này, nên các thầy sẽ không đọc tên các cháu. Nhưng à, các gia đình hãy yên tâm vì các thầy đã bạch tên cầu an cho các cháu và gia đình khi tu tập khóa lễ của Chư Tăng rồi. Về điệp sơ quy của các cháu thì các gia đình đang tu tập trong câu lạc bộ Cúc Vàng sẽ đăng ký lấy theo câu lạc bộ. Nếu các gia đình ngoài câu lạc bộ Cúc Vàng thì nhắn tin về ban chi khách của chùa để lấy điệp nhé. Kính thưa đại chúng, điểm giống nhau giữa lễ sơ quy và các lễ bán khoán tại chùa, đền, đình, điện. Đó là ông bà cha mẹ thay các con, các cháu của mình làm lễ tại chùa, tại đền, tại đình hay tại điện. Về ý nghĩa của lễ bán khoán tại chùa, đền, đình hay điện, tức là ông bà, bố mẹ bán con cháu mình vào các cửa như là cửa Đức Ông tại chùa, cửa cô, cửa cậu, cửa mẫu giao cho đức ông, cô, cậu, mẫu dạy con cháu cho mình. Như vậy gọi là bán cho đức ông, cho cô, cho cậu, cho mẫu, rồi khoán cho các vị ấy dạy dỗ con cháu mình. Nếu con cháu hư hay tuổi thọ ngắn, thì các vị ấy phải dạy cho ngoan, phải bảo vệ cho không bị bệnh tật, tai nạn chết yểu. Gia đình chỉ mang lễ đến cúng đầu năm, cuối năm hay các lễ khác trong năm. Rồi đến khi các cháu được 13 tuổi hay 18 tuổi mới trục về để cho con cháu đi làm, đi lấy chồng, lấy vợ. Nếu không trục về thì con cháu mình còn là người của đức ông, của cô, của cậu, của mẫu, nên không làm việc hay cưới vợ, cưới chồng được, không sống và làm việc ở thế gian được. Đó là ý nghĩa của việc bán khoán theo truyền thống trong dân gian ta truyền. Còn về ý nghĩa của lễ sơ quy tại Chùa Ba Vàng, tức là ông bà, bố mẹ thỉnh chư Tăng cho con cháu của mình quy tam bảo, nương tựa ba ngôi, báu là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Sơ quy, sơ khởi ban đầu thuộc về duyên. Các cháu và bố mẹ ông bà có duyên cộng nghiệp với nhau. Ông bà, bố mẹ có nhiều duyên với các cháu như duyên chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ, tìm cho các cháu những nơi tốt đẹp để phát triển cả về thể chất lẫn tâm hồn cho các cháu. Vì vậy nên nói ông bà, cha mẹ là người nâng đỡ cho các cháu, hay gọi theo Phật Pháp là tạo duyên cho các cháu, để các cháu theo duyên đó mà phát triển. Và theo lý nhân duyên quả, các duyên đó gọi là duyên cộng nghiệp. Nếu cha mẹ ông bà hướng cho các cháu theo duyên thiện thì sẽ tạo cộng nghiệp thiện. Ông bà cha mẹ tạo duyên bất thiện cho các cháu thì gọi là cộng nghiệp ác. Do các duyên thiện ác này phát sinh đến các cháu là do ông bà, cha mẹ trong cái sự cộng nghiệp sơ khởi ban đầu khi các cháu chưa đủ, chưa tự chủ động tạo tác nghiệp duyên nên khi ông bà, cha mẹ tạo duyên cho các cháu quy y tam bảo thì được gọi là sơ quy. Đến bao giờ các cháu trên 7 tuổi hoặc lớn hơn khi có đầy đủ ý thức nhận biết thì các cháu sẽ tự mình tìm đến quý Thầy để quy y Tam Bảo, gọi là tự quy y, tự mình giác ngộ về Tam Bảo và xin quy y Tam Bảo. Kính thưa quý Phật tử, như trong bài kinh Vương Tử Bồ Đề có kể câu chuyện về Hoàng Tử Bồ Đề còn là thai nhi nằm trong bụng mẫu hậu của Hoàng Tử Bồ Đề đến hầu đảnh lễ Đức Phật xin cho thai nhi quy tam bảo hay còn gọi là sơ quy á, Hoàng tử Bồ Đề nghe mẫu hậu thuật lại nên kể cho bạn của Hoàng tử Bồ Đề là Shinji Kaputta biết rằng Này bạn Shinji Kaputta thân mến, một thuở nọ Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Gositarama, xứ Kosambi. Khi ấy, tôi còn là thai nhi nằm trong bụng. Mẫu hậu của tôi đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ rồi bạch rằng kính bạch đức thế tôn thai nhi nào là hoàng tử hoặc công chúa đang nằm trong bụng của con nó thành kính xin quy y nơi đức thế tôn xin quy y nơi pháp bảo và xin quy y nơi chư đại đức tỳ kheo tăng bảo kính xin đức thế tôn công nhận nó là người cận sự nam hoặc cận sự nữ đã quy y tam bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Và khi Hoàng tử Bồ Đề còn thơ ấu, nhũ mẫu đã ẵm đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin cho Hoàng tử Bồ Đề được quy y tam bảo. Hoàng tử Bồ Đề kể cho bạn Sanji Kaputta biết, Này bạn Sanji Kaputta thân mến, một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại khu rừng Bhayasaka Lavana, gần thành Susumara Kira trong vùng Bờ Hắc Ga. Khi ấy tôi còn thơ ấu, nhú mẫu ấm tôi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ rồi bạch rằng, Kính bạch Đức Thế Tôn, Hoàng tử Bồ Đề thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Pháp Bảo và xin quy y nơi Sư Đại Đức Tỳ Kheo Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận Hoàng tử Bồ Đề là người cận sự đã quy tam bảo kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Đến khi trưởng thành, hoàng tử Bồ Đề tự mình đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin thọ phép quy y tam bảo. Lần thứ ba này, tôi đến thọ phép quy y tam bảo rằng con thành kính xin quy y nơi Đức Thế Tôn, xin quy y nơi Pháp Bảo và xin quy y nơi chư Đại Đức Tỳ Kheo Tăng Bảo. Kính xin Đức Thế Tôn công nhận con là người cận sự nam đã quy tam bảo kể từ nay cho đến trọn đời. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng khóa lễ sơ quy này đã có từ rất xa xưa, từ thời Đức Phật còn tại thế rồi và cho đến giới vua quan, quý tộc họ cũng cho các con của mình đến để xin Đức Phật cho các bé được sơ quy. Cho nên khóa lễ sơ quy là nghi thức truyền thống của Phật giáo. Kính thưa đại chúng, về điểm khác nhau giữa lễ sơ quy và các lễ bán khoán tại chùa, tại đền, tại đình, tại điện. Sơ quy là theo lý nhân duyên quả. Sau khi sơ quy cho các cháu, ông bà cha mẹ phải chủ động tạo duyên hướng cho các cháu tu tập, làm phước. Giống như sau khi xin đi học cho các con các cháu gia đình phải hỗ trợ để các con đến trường học kiến thức, phụ dạy kiến thức cho các cháu. Sau khi sơ quy, ông bà cha mẹ dạy cho các cháu biết lễ kính cúng dường, bố thí cùng các điều đạo đức theo lời Đức Phật dạy, tương ứng với lứa tuổi của các cháu thông qua sự chỉ dạy của quý thầy. Còn bán khoán, giao khoán cho đức ông và cô, cậu, mẫu chầu, dạy dỗ và bảo vệ chỉ cần mang lễ đến cúng cho các vị ấy mà mong cầu cho các cháu ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Như vậy là không đúng với nhân quả. Đến như Đức Phật mà Ngài còn nói, Ngài chỉ là bậc thầy, chỉ đường. Còn chúng sinh phải làm theo lời dạy của Ngài thì mới chuyển hóa được nhân quả khổ đau của chính mình. Tin là các vị, đức ông, cô, cậu hay là mẫu làm được điều đó là tin không đúng sự thật, không theo nhân quả thì gọi là mê tín. Mê tức là không giác, mê tức là tối, tín là tin theo, tin theo những điều không đúng gọi là mê tín. Vậy bán vào các cửa như cửa Đức ông, cửa cô, cửa cậu, cửa mẫu với cái quan điểm là khoán trắng sự dạy dỗ, bảo vệ về tâm tính thọ mạng và số phận. Như vậy là mê tín, là không đúng với sự thật. Sơ quy là đúng theo nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo, gọi là việc làm trong tránh tín, niềm tin chân chính, đúng với sự thật. Sơ quy hướng nhân quả thiện cho các cháu, khiến cho các cháu chuyển hóa được nghiệp kiếp trước và bố mẹ, ông bà sẽ tăng duyên thiện trong dòng nghiệp với các cháu. Kính thưa quý Phật tử, các cháu được sinh ra làm con trong gia đình mình đều có nhân duyên từ nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Trong đó có thể là thiện duyên hoặc ác duyên và ngoài biệt nghiệp là phần nghiệp riêng của từng người, còn có phần cộng nghiệp là phần nghiệp chung của nhiều thành viên hoặc cả gia đình. Sư Bảo Duyệt sẽ kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Câu chuyện kể về công chúa Supavasa mang thai tôn giả Sivali. Để quý Phật tử hiểu hơn về nhân duyên nghiệp giữa bố mẹ và con cái. Tôn giả Sivali là bậc thánh A-la-hán, đại đệ tử có tài lộc bậc nhất của Đức Phật Mẹ của Ngài là công chúa Supavasa và cha là hoàng tử Mahali thuộc xứ Koliya. Đất nước Koliya nay là xứ Nepal, là quê ngoại của Đức Phật. Phật mẫu Mahamaja và di mẫu Mahabasabade là em ruột của đức vua Supabuddha xứ Koliya. Và đây cũng là quê hương của Đề Bà Đạt Đa và Sa Du Đà La. Đề Bà Đạt Đa và Sa Du Đà La là con ruột của đức vua Supa Buddha ở xứ Koliya. Công chúa Supavasa mang thai ngài Đại Đức Sivali trong 7 năm lẻ 7 ngày. Thật là một điều lạ thường, chưa từng nghe, chưa từng thấy bao giờ. Đặc biệt là thai nhi nằm trong bụng mẹ lâu như vậy mà vẫn không làm cho công chúa Supavasa thấy khó chịu một chút nào. Vì thai Nhi đã không dám động cựa, sợ làm mẹ bị đau. Và công chúa Supavasa mặc dù mang thai trong thời gian lâu như vậy, nhưng bà vẫn sống an vui tự nhiên. Trong quá trình mang thai tôn giả, những hạt giống do công chúa Supavasa chạm vào đem về gieo trồng thì kết quả thu hoạch thật là phi thường gấp trăm ngàn vạn lần. Chính vì vậy, khi thu hoạch xong, người dân đem đổ vào kho, rồi mời công chúa Supavasa đụng tay vào cửa kho, thì lúa dù được đổ vào ít, nhưng vẫn tràn đầy kho ngay. Nếu được công chúa Supavasa đụng tay vào kho, thì dù lấy lúa ra bao nhiêu, đi nữa, kho lúa vẫn không hề giảm bớt. Và khi nấu cơm để phân phát cho mọi người, nếu được công chúa Supavasa đụng tay vào vành nồi cơm thì cơm sới ra phân phát cho bao nhiêu người cũng vẫn đủ. Cơm vẫn không vơi trong nồi cho đến khi công chúa Supavasa bỏ tay ra khỏi vành nồi cơm. Đây chính là oai lực phước đức của tôn giả Sivali đang nằm trong thai mẹ. Công chúa Supavasa mang thai tròn đủ 7 năm thì vẫn bình an. Nhưng bước sang 7 ngày kế tiếp thì bà phải chịu đựng một sự đau khổ đến cùng cực. Sự đau đớn khốc liệt xảy ra cho công chúa là chuyện tự nhiên của sinh lý cơ thể lúc sắp sinh, nhưng do tâm lý nên sự đau đớn kia như tăng gấp bội làm cho vị công nương tưởng như mình sắp chết. Vốn là người cận sự nữ, có đức tin trong sạch nơi tam bảo, công chúa Supavasa mong muốn được chiêm bái Đức Phật trước khi chết. Và với mong muốn tha thiết đó, bà bày tỏ với chồng là Hoàng tử Mahali. Bà nói như thế này, Thưa Phu Quân, xin hãy vì thiếp và đứa con trong bụng thiếp mà đi thỉnh Đức Phật cùng chư Đại Đức Tăng về đây cho thiếp được chiêm bái và cúng dường. Đang nóng lòng vì thời gian mang thai của công chúa quá lâu, cùng với những hiện tượng phi thường mà mọi người đều thấy nơi bà công chúa Supavasa. Nghe lời thỉnh cầu của ái thiếp, hoàng tử Mahali liền đến bạch với Đức Phật theo nguyện vọng của phu nhân. Bằng thiên nhãn thông, Đức Thế Tôn thấy rõ quả báo ác nghiệp của thai nhi và người mẹ đã mãn và Ngài truyền dạy lời chúc lành đến bà công chúa Supavasa và thai nhi rằng Công chúa Supavasa xứ Koliya được khỏe mạnh và an lành, hạ sinh đứa con khỏe mạnh. Khi Đức Thế Tôn chúc lành xong tại cung điện, thì công chúa Supavasa hạ sinh đứa con trai dễ dàng như nước ở trong bình đổ ra. Trước khi hoàng tử Mahali trở về, bà công chúa Supavasa nhìn thấy đứa con trai mặt mày khôi ngô, tuấn tú, quả phước thiện tròn, thì vô cùng vui mừng, sung sướng. Về tới cung điện, hoàng tử Mahali lập tức vào thăm phu nhân và thuật lại lời chúc phúc của Đức Phật đến công chúa và đứa con trai. Công chúa Supavasa sẵn có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp và nơi Đức Tăng, đồng thời vô cùng hoan hỉ nhìn thấy đứa con Đại Phước mới ra đời, thì bà bèn tâu với phu quân Xin cho thiếp được thỉnh Đức Phật cùng 500 chư tỳ kheo tăng ngày mai đến cung điện cho thiếp được làm phước thiện suốt 7 ngày gọi là hạnh phúc sinh con. Đức Phật cùng chư đại đức tăng ngự đến cung điện của công chúa Supavasa và hoàng tử Mahali dự lễ làm phước hạnh phúc sinh con suốt 7 ngày. Sự ra đời của trẻ làm dập tắt đi sự nóng lòng mong mỏi chờ đợi của cha và mẹ cũng như toàn thể dân chúng kinh thành Koliya. Vì vậy, trẻ được đặt tên là Sivali, tức là mát mẻ, an vui. Sau đó, một thời gian thì công tử Sivali được hai vị đại đệ tử là tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiều Liên tế độ chứng quả A-la-hán Kể từ ngày Đại Đức Sivali xuất gia làm Sanji, hàng ngày không chỉ có hàng cận sự nam, cận sự nữ đem bốn món vật dụng như y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men trị bệnh đến dân cúng Ngài Đại Đức và chư tỳ kheo tăng ngày càng đầy đủ dồi dào sung túc mà trước đây chưa từng có. Về sau, Đức Phật tuyên dương tôn giả Sivali là Bậc Thánh A-La-Hán, Đại Đệ Tử, có tài lộc bậc nhất của Đức Như Lai. Câu chuyện của trẻ Sivali không mấy chốc đã trở thành câu chuyện nóng sốt, được bàn tán khắp mọi nơi. Ai cũng thắc mắc mãi là tại sao hai mẹ con bị cái nghiệp gì kinh khiếp mà cùng chịu đau khổ chung suốt 7 năm 7 ngày như thế. Tôn giả Mục Kiều Liên thấy tiết lộ điều này, tức là nhân của nghiệp quá khứ thì chư Tăng sẽ hiểu thêm về sức mạnh của nghiệp báo, lợi ích cho việc tu tập của họ, nên Ngài đã kể cho họ nghe rằng, trong một kiếp quá khứ, tiền thân tôn giả Sivali là một vị thái tử, con vua Brahmadatta, kinh thành Varanasi. Thái tử được vua cha nhường ngôi lúc còn rất trẻ. Đức vua xứ Kosala bên cạnh sẵn binh lực hùng hậu có dã tâm xâm lược, nên đã khởi một đạo quân lớn, đột ngột tấn công Ba La Nại, giết đức vua Brahmadatta, lấy hoàng hậu vua làm vợ mình. Và may mắn thay lúc ấy, Thái tử đang ở ngoại thành, đang cùng với toán quân vệ sĩ đi tuần thú các nơi nên thoát khỏi nạn. Thấy nước mất nhà tan, Thái tử rất căm hận nên đã tụ họp bên mình những chiến sĩ gan dạ yêu nước rồi âm thầm đi khắp các chấn thành thị trấn, kêu gọi đoàn kết, à, phất cờ khởi nghĩa vệ quốc. Hôm kia, một đoàn đại quân đằng đằng sát khí, có thủ lĩnh là vị vua trẻ, bao vây Baranasi và cho công thành. Ba lần tấn công, cả ba lần đều bị đẩy ra, do binh lực của vua Kosala còn rất mạnh. Trong thành, bà Hoàng hậu, mẹ của Thái tử hay tin, nhờ cảm tử quân ban đêm vượt thành, đưa tin cho Thái tử hay, Quân đội của chúng chưa tổn hao, nhưng lương thực trong thành đã gần cạn. Vậy không nên đánh thành mà chỉ nên bao vây, cắt đứt các ngã đường tiếp tế. Chỉ cho đến khi nào củi, nước gạo trong thành khánh kiệt, không cần đánh mà chúng ta vẫn thắng. Nghe lời mẹ, Thái tử cho các tướng dẫn quân bao vây, bít chặt mọi lối ra vào. Những ngõ ngách, bò, dê, heo chó gì cũng bịt kín. Thế là đến ngày thứ bảy, dân chúng trong thành Ba La Lại do đói khát nên chết rất nhiều. Một số còn đủ sức thì họ mang gươm giáo nổi loạn. Sau đó Thái tử lấy lại vương quốc, mẹ con trùng phùng. Thì sau kiếp đó, mạng chung họ đi theo nghiệp của mình. Kể xong nhân duyên quá khứ thì tôn giả Mục Kiều Liên kết luận rằng do cái nhân gieo vây hãm bảy ngày thành Ba La Nại làm cho rất nhiều người chết. Sau khi bị trả quả khổ ở địa ngục, nghiệp còn dư sót, mẹ mang thai con bảy năm bảy ngày, chịu khổ với nhau để trả cho hết nghiệp xưa. Công nương Supavasa bây giờ là hoàng hậu tuổi trước, thái tử Ba La Nại Vây Thành chính là trẻ Sivali vậy. Kính thưa quý Phật tử, qua câu chuyện này để chúng ta thấy rằng giữa các bé và bố mẹ có một mối duyên liên hệ trong nhân quả, trong đó có thể là thiện duyên hoặc ác duyên và ngoài biệt nghiệp là phần nghiệp riêng của từng người, còn có cộng nghiệp là phần nghiệp chung của nhiều thành viên hay cả gia đình. Nếu các bé trong duyên thiện thì các bé sinh ra dễ nuôi, dễ bảo, thường làm cho bố mẹ vui lòng. Trường hợp tôn giả Sivali trong câu chuyện trên có thiện duyên với công chúa Supavasa nên khi công chúa mang thai ngài thì rất an vui và có những điều đặc biệt phi thường mang lại lợi ích cho những người xung quanh. Và khi sinh ngài ra thì cả công chúa lẫn vương tử Mahali đều rất vui mừng, hạnh phúc. Đó, đó là thiện duyên của con cái đối với bố mẹ. Thế còn những bé mà sinh ra trong gia đình có ác duyên với bố mẹ thì các cháu thường khó nuôi, khó dạy bảo, bướng bỉnh hay làm bố mẹ phiền lòng, có khi là đau khổ vì các cháu. Ví dụ như câu chuyện về Hoàng hậu Vi Đề Hy mang thai Thái tử A Xà Thế. Do ác nghiệp trong quá khứ giữa Thái tử A Xà Thế và vua cha là Đức vua Tần Bà Sa La. Nên khi mang thai Thái tử A Xà Thế, Hoàng hậu Vi Đề Hy rất thèm khát được mút một giọt máu ở ngón tay của Đức vua Tần Bà Sa La. Nhưng bà không dám nói, bà sợ, bà thèm đến nỗi xanh sao vàng vọt. Thế thì về sau thì các vị tướng sư mới đoán rằng đứa trẻ này sau khi lớn lên thì sẽ là một đứa trẻ sẽ hại vua cha. Thế và quả thật như vậy, đến khi lớn lên, Thái tử A Xà Thế đã hại vua cha và xoán ngôi, khiến cho Hoàng hậu Vi Đề Hy rất là đau lòng. Thì kính thưa quý Phật tử, đây chính là ác duyên giữa con cái với bố mẹ. Như vậy là khi các bà mẹ có thai cho đến khi sinh các bé ra và đến hôm nay thì chúng ta đã phần nào mường tượng được à các con mình là trong duyên thiện hay duyên ác với mình rồi, đúng không ạ? Kính thưa quý Phật tử, trong gia đình thì ngoài biệt nghiệp còn có cộng nghiệp là cái phần nghiệp chung của nhiều thành viên hoặc cả gia đình. Thế thì ở đây về biệt nghiệp Chúng ta thấy con cái được sinh ra cùng cha cùng mẹ, thế nhưng có cháu à, có cháu thì cao, có cháu thì thấp, có cháu thì trắng, có cháu thì đen, vân vân. Cho đến dù là sinh hai, sinh ba, sinh bốn, nhưng vẫn có nhiều điểm khác nhau, không đồng. Thì cái điểm khác nhau đó chính là biệt nghiệp tạo nên. Đối với các cháu từ 13 tuổi trở xuống thì biệt nghiệp của các cháu ảnh hưởng rất ít đến các cháu mà các cháu phụ thuộc vào bố mẹ nhiều. Ví dụ, các cháu được sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, cha mẹ giàu có thì đời sống vật chất của các cháu được lo lắng đầy đủ. Còn ngược lại, nếu cha mẹ nghèo khó thì các cháu phải chịu cảnh thiếu thốn. Từ 13 tuổi trở đi thì các cháu chịu sự chi phối bởi nghiệp riêng của các cháu nhiều vì vậy mà vào cái giai đoạn này, cha mẹ thường phải làm theo ý thích của các cháu. Nếu các cháu hư hỏng khó bảo, thì cha mẹ phải lo lắng nhiều và chịu nhiều phiền muộn. Kính thưa quý Phật tử, về cái phần cộng nghiệp thì chúng ta vui hoặc buồn bởi một việc nào đó xảy đến với một hoặc nhiều thành viên trong gia đình thì đó là do cộng nghiệp tạo nên. Ví dụ như ở câu chuyện trên, thì tôn giả Sivali và mẹ mình là công nương Supavasa có cộng nghiệp với nhau do nhân gieo vây hãm thành 7 ngày làm cho rất nhiều người chết. Thái tử là tiền thân tôn giả Sivali sau khi bị trả quả khổ địa ngục, nghiệp còn dư sót, phải ở trong thai mẹ 7 năm 7 ngày để chịu khổ, để trả cho hết cái nghiệp xưa. Còn công nương Supabasa trong tiền kiếp là hoàng hậu đã xúi dục thái tử vây hãm thành trong 7 ngày, làm cho nhiều người chết. Nên kiếp này bà phải chịu cái dự báo là mang thai tôn giả Sivali trong 7 năm, 7 ngày. Và trong 7 ngày cuối cùng, à, trước khi sinh tôn giả, thì bà phải chịu cái sự đau đớn tưởng chừng như sắp chết. Thì đây chính là cái hiện tượng cộng nghiệp giữa mẹ và con. Kính thưa quý Phật tử, vừa rồi Sư Bảo Diệt đã phân tích về nhân duyên nghiệp giữa bố mẹ và con. Vậy vấn đề chúng ta cần lưu tâm ở đây là cần có phương pháp để chuyển hóa cộng nghiệp ác, chuyển hóa ác duyên giữa bố mẹ và con, cũng như trợ duyên để chuyển hóa biệt nghiệp ác mà các cháu đã gây tạo trong quá khứ. Đối với các cháu sinh ra trong gia đình có cộng nghiệp bất thiện với bố mẹ thì ngay từ lúc các cháu còn nhỏ này thì các cha, các mẹ nên phát nguyện tu học, sám hối tội lỗi và làm các việc phúc, cầu siêu cho các oan gia trái chủ mà trước kia bố mẹ và các con đã cùng làm ác, gây đau khổ cho chúng sinh, để các chúng sinh đó không theo báo án mình và con nữa. Như vậy, các cháu sẽ bớt bệnh tật tai nạn và việc nuôi dạy con dạy cháu sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Như trong bài kinh Chuyện hình nhân bằng bột vừa rồi chúng ta đã tụng, thì bé gái của cháu của ông cấp cô độc bị khóc, không ai dỗ dành được. Sau đó gia đình ông phát nguyện làm lễ cúng dường hồi hướng thì cháu bé nó được bình an. Thì qua đây thì khi quý Phật tử nuôi con nhỏ thì thỉnh thoảng các cháu bị khóc mà không dỗ dành được thì đó là do cái ác nghiệp của các cháu chiêu cảm khiến các phong linh như phong linh gia tiên, phong linh tại nơi đất ở, phong linh thai nhi hoặc các oan gia trái chủ hợp duyên với các cháu đến chiêu chọc tác động. Thế còn gia đình mình thì cũng có cộng nghiệp với các cháu nên phải lo lắng, phiền muộn khi các cháu khóc nhiều. Chúng ta cần học gương của Đại thế Chủ cấp cô độc là khi thấy những cái hiện tượng như vậy thì phải có cái tâm nương tựa vào Tam Bảo, tác phúc cúng dường, hồi hướng cho các chúng trong cõi tâm linh đang tác động trên các hiện tượng của các cháu. Và chúng ta cũng nên cúng dường, hồi hướng cho các chúng chư thiên, chư thần để họ hộ trì cho các cháu thì các cháu sẽ được bình an. Còn đối với những cháu mà có ác duyên với bố mẹ, kiếp này sinh ra trong gia đình báo oán, làm khổ bố mẹ, thì ngay từ lúc các cháu còn nhỏ, cha mẹ nên nương tựa vào tam bảo và làm phước hồi hướng cho các cháu sẽ hóa giải được nghiệp ác giữa mình và con lớn lên các cháu nó không làm khổ mình trừ định nghiệp nhé thế ngoài ra thì gia đình nên thường xuyên gieo những cái duyên thiện cho các cháu như là cho các cháu đi chùa rồi cho thân cận quý thầy, thân cận các bậc thiện đức, rồi cho các cháu tham gia vào câu lạc bộ La Hầu La để được à, học những cái điều đạo đức dành cho trẻ nhỏ, giúp cho các cháu gieo trồng những cái nhân thiện lành ở trong tâm và chuyển hóa đi cái ác duyên giữa bố mẹ và các cháu. Thế còn đối với các cháu có biệt nghiệp bất thiện đã gây ra trong quá khứ, trong tiền kiếp, do trong quá khứ, trong tiền kiếp các cháu đã làm ác. Ác nghiệp đó sẽ tác động, khiến các cháu khi sinh ra trong đời này, các cháu sẽ gặp nhiều cái đau khổ, nhiều nhân quả không tốt. Thì ngay từ lúc các cháu còn nhỏ đây, thì bố mẹ nên hướng cho con trẻ kết duyên với Tam Bảo, thay các cháu phát nguyện quy và làm các thiện phận sự công đức trong Tam Bảo, rồi hồi hướng phúc lành đó tới các cháu. Thì như vậy sẽ giúp cho các cháu có được một nguồn phước lớn trợ duyên cho các cháu dễ vượt qua các nghiệp bất thiện đó và đi trên con đường thiện pháp, giúp cho cuộc sống của các cháu sau này sẽ tốt đẹp hơn. Kính thưa quý Phật tử, cho nên cái khóa lễ sơ quy này là khóa lễ hướng dẫn cho bố mẹ và con trẻ sám hối tội lỗi ác nghiệp từ khóa khứ đã cùng gây tạo. Bố, mẹ phát nguyện thay con mình nhận quy y tam bảo, hướng thiện nghiệp cho các bé và thay các bé làm các việc phận sự trong tam bảo để hồi hướng phước cho các cháu. Kính thưa quý Phật tử, vừa rồi Chư Tăng đã giải thích những vấn đề xoay quanh khóa lễ sơ quy này. Bây giờ trước khi các bố các mẹ phát nguyện nhận thay để cho con mình quy y tam bảo và hướng thiện nghiệp cho con thì cần sám hối trước Sám tức là ăn năn đối với những cái tội lỗi mà mình đã gây tạo. Còn hối là từ nay nguyện chừa bỏ, không dám tái phạm lại những cái tội lỗi đó. Thì nay xin mời gia đình đồng quỳ gối để theo sự hướng dẫn của Chư Tăng phát lồ sám hối.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 Đệ tử chúng con tên là Các cha mẹ sẽ đọc tên của mình và tên các cháu lên nhé. Xin trí thành sám hối Xin trí thành sám hối Kể từ vô thủy kiếp Kể từ vô thủy kiếp Cho đến ngày hôm nay Cho đến ngày hôm nay Do tham sân ái Do tham sân ái Che mờ tâm trí Che mờ tâm trí khiến chúng con điên đảo lầm mê khiến chúng con điên đảo lầm mê chấp ngã chấp nhân chấp ngã chấp nhân chấp cảnh giới thân tâm này có thật chấp cảnh giới thân tâm này có thật tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi hoặc con và con của con hoặc con và con của con trong tiền kiếp trong tiền kiếp đã từng bất tin kính Tam Bảo đã từng bất tin kính Tam Bảo cùng nhau phá hủy chùa chiền cùng nhau phá hủy chùa chiền thiêu đốt kinh tường thiêu đốt kinh tường ác hại tăng ni ác hại tăng ni khởi tâm não loạn vu báng các bậc hiền thánh khởi tâm não loạn vu báng các bậc hiền thánh có thể chúng con có thể chúng con đã cùng nhau đã cùng nhau làm các việc bất hiếu kính với cha mẹ làm các việc bất hiếu kính với cha mẹ bất nhân nghĩa với anh em bạn bè bất nhân nghĩa với anh em bạn bè hoặc đã cùng nhau hoặc đã cùng nhau sát hại vô lượng chúng sinh sát hại vô lượng chúng sinh không có từ tâm thương xót không, có từ tâm thương xót hoặc chúng con đã từng hoặc chúng con đã từng có những suy nghĩ ác có những suy nghĩ ác khẩu chúng con nói ác khẩu chúng con nói ác thân chúng con làm ác thân chúng con làm ác làm tổn hại đến chúng sinh làm tổn hại đến chúng sinh hoặc con với con của con hoặc con với con của con đã từng gây thù kết oán với nhau đã từng gây thù quán với nhau đã phát ra những lời phát nguyện đã phát ra những lời phát nguyện ác bất thiện với nhau ác bất thiện với nhau tất cả những tội lỗi tất cả những tội lỗi chúng con đã gây tạo chúng con đã gây tạo nhiều vô lượng vô biên nhiều vô lượng vô biên không sao kể xiết không sao kể xiết ngày hôm nay Ngày hôm nay Đối trước mười phương Tam Bảo Đối trước mười phương Tam Bảo Hiện tiền chư tôn Đức Tăng Hiện tiền chư tôn Đức Tăng Chúng con cầu xin sám hối Chúng con cầu xin sám hối Cúi xin Tam Bảo giám thành Cúi xin Tam Bảo giám thành Từ bi gia hộ Từ bi gia hộ Khiến cho chúng con Khiến cho chúng con Tội diệt phúc sinh Tội diệt phúc sinh Căn lành thêm lớn Căn lành thêm lớn Kết duyên Bồ Đề Kết duyên Bồ Đề Cầu đạo vô thượng Cầu đạo vô thượng Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Rồi cả gia đình đùng cổng à, lễ xuống một lễ nhé À, xin mời ờ, đại chúng đồng an tọa. Kính thưa các quý Phật tử, trong giai đoạn các cháu còn nhỏ thì môi trường giáo dục, gia đình sẽ tác động chi phối để định hướng nghiệp cho các cháu trong tương lai. Ví dụ, bố mẹ làm nghề sát sinh, dạy các cháu cách sát sinh thì lớn lên các cháu có thể cũng sẽ làm nghề sát sinh. Nên chúng ta thường thấy con cái hay nối nghiệp cha mẹ là như vậy. Vì thế, gia đình nên định hướng cho các cháu theo các thiện nghiệp như biết ơn, bố thí, giữ giới để các cháu có một tương lai tốt đẹp. Việc hướng cho các cháu biết nương tựa vào tam bảo để học hiểu, thực hành lời Phật dạy đó là một phương pháp mang lại nhiều lợi ích nhất nhé. Thì Tam Bảo là chỗ nương tựa an ổn nhất cho tất cả chúng sinh. Tam Bảo là ruộng phước màu mỡ để cho chúng sinh gieo trồng phúc báu. Mình khéo biết hướng thì các cháu sẽ được hưởng rất nhiều phúc báu, tiêu được rất nhiều nghiệp ác trong quá khứ. Thì các bố, các mẹ vừa rồi đã được Chư Tăng hướng dẫn cho sám hối tội lỗi và hóa giải oán kết. Thế nay để cho các cháu nhỏ được nương tựa tam bảo, tăng trưởng phúc báu, chư tăng sẽ hướng dẫn cho các bố các mẹ thay con mình mà phát nguyện quy tam bảo, cũng như thay con mình mà phát nguyện hướng thiện nghiệp cho con. Nhờ duyên quy y tam bảo và hướng thiện nghiệp hôm nay mà trong kiếp này và các kiếp vị lai các cháu cùng bố mẹ sẽ có duyên nương tựa tam bảo, thực hành thiện nghiệp, tăng trưởng phúc lành, chuyển hóa nghiệp chướng. Thì giờ này, toàn thể các tín chủ đồng quỳ gối, chắp tay theo sự hướng dẫn của Chư Tăng để phát nguyện. Kính lạy Tam Bảo Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương thường trụ ở khắp mười phương đệ tử chúng con tên là đệ tử chúng con tên là à, các bố các mẹ đọc tên của mình lên nhé có các đồng tử tên là có các đồng tử tên là xin trí thành phát nguyện xin trí thành phát nguyện chúng con nguyện suốt đời quy y Phật chúng con nguyện suốt đời quy y Phật Chúng con nguyện suốt đời quy Pháp. Chúng con nguyện suốt đời quy Pháp. Chúng con nguyện suốt đời quy Tăng. Chúng con nguyện suốt đời quy Tăng. Rồi, mọi người lễ số một lễ. Phát nguyện lần hai. Đệ tử chúng con tên là Đệ tử chúng con tên là có các đồng tử tên là Có các đồng tử tên là Xin trí thành phát nguyện Xin trí thành phát nguyện Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật Phúc tuệ tôn Phúc tuệ tôn Chúng con nguyện suốt đời quy y Pháp Chúng con nguyện suốt đời quy y Pháp Ly dục tôn Ly dục tôn Chúng con nguyện suốt đời quy y tăng. Chúng con nguyện suốt đời quy y tăng. Chúng trung tôn. Chúng trung tôn. Rồi gia đình cùng lễ xuống một lễ. Phát nguyện lần thứ ba. Đệ tử chúng con tên là Đệ tử chúng con tên là Có các đồng tử tên là có các đồng tử tên là Xin chí thành phát nguyện Xin chí thành phát nguyện Chúng con nguyện quay về nương tựa Phật Chúng con nguyện quay về nương tựa Phật Đấng phúc trí vẹn toàn Đấng phúc trí vẹn toàn Chúng con nguyện quay về nương tựa Pháp Chúng con nguyện quay về nương tựa Pháp Giáo Pháp dẫn con qua biển khổ giáo pháp dẫn con qua biển khổ. Chúng con nguyện quay về nương tựa Tăng. Chúng con nguyện quay về nương tựa Tăng. Tăng đoàn hòa hợp thanh tịnh. Tăng đoàn hòa hợp thanh tịnh. Rồi, gia đình lễ xuống một lễ. Đệ tử chúng con quy Phật rồi Đệ tử chúng con quy Phật rồi Khỏi đọa vào địa ngục khỏi đọa vào địa ngục. Đệ tử chúng con quy y Pháp rồi, Đệ tử chúng con quy Pháp rồi, khỏi đọa vào ngạ quỷ, khỏi đọa vào ngã quỷ. Đệ tử chúng con quy y Tăng rồi, Đệ tử chúng con quy y Tăng rồi, khỏi đọa vào súc sinh, khỏi đọa vào súc sinh. À, đấy một lễ. Đệ tử chúng con quy Phật rồi Đệ tử chúng con quy Phật rồi Khỏi đọa vào địa ngục Khỏi đọa vào địa ngục Đệ tử chúng con quy Pháp rồi Đệ tử chúng con quy Pháp rồi Khỏi đọa vào ngạ quỷ Khỏi đọa vào ngã quỷ Đệ tử chúng con quy Tăng rồi Đệ tử chúng con quy Tăng rồi Khỏi đọa vào súc sinh Khỏi đọa vào súc sinh Rồi bé lễ số một lễ. Đệ tử chúng con quy Phật rồi. Đệ tử chúng con quy Phật rồi. Khỏi đọa vào địa ngục. Khỏi đọa vào địa ngục. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi. Đệ tử chúng con quy Pháp rồi. Khỏi đọa vào ngạ quỷ. Khỏi đọa vào ngạ quỷ. Đệ tử chúng con quy tăng rồi Đệ tử chúng con quy tăng rồi Khỏi đọa vào súc sinh Khỏi đọa vào súc sinh Đệ tử chúng con quy Phật rồi Đệ tử chúng con quy Phật rồi Không quy y trời thần quỷ vật Không quy y trời thần quỷ vật Đệ tử chúng con quy Pháp rồi Đệ tử chúng con quy Pháp rồi Không quy ngoại đạo tà giáo Không quy ngoại đạo tà giáo Đệ tử chúng con quy tăng rồi Đệ tử chúng con quy tăng rồi Không quy thầy tà bạn ác Không quy thầy tà bạn ác Rồi, xin mời à, các bố, các mẹ cùng à, các bé đồng an tọa. Mọi người cùng ngồi xuống nhé. Kính thưa quý Phật tử, vừa rồi các bố, các mẹ đã thay các bé mà phát nguyện quy tam bảo. Giờ đây Chư Tăng sẽ giải thích về bốn thiện đức mà các bố, các mẹ có thể dễ dàng hướng dẫn các cháu khi các cháu còn nhỏ để các cháu huân tập được những nhân đức thiện lành sau này sẽ giúp ích cho các cháu rất là nhiều. Thiện đức thứ nhất, bố mẹ nên hướng cho các cháu là không sát sinh. Đức Phật là bậc đại từ bi, luôn bảo hộ mạng sống cho chúng sinh và đem lại niềm an vui cho chúng sinh vì Ngài biết rất rõ tất cả muôn loài chúng sinh đều ham sống sợ chết là người con Phật sống đời tại gia thì chúng ta học theo cương của Đức Phật là chúng ta cần tu cái đức từ bi, không nên sát sinh. Sát sinh nhiều sẽ dẫn đến bệnh tật, yểu mạng, tai nạn thảm khốc hay sinh ra vào các nơi có nhiều chiến tranh xung đột. Cho nên gia đình muốn các con của mình được bình yên hạnh phúc an lạc thì ngay từ khi các cháu còn nhỏ chúng ta nên hướng cho các cháu không nên sát sinh mà biết phóng sinh, cứu người cứu vật thì phước báu sẽ tăng trưởng lên rất nhiều. Điều này sẽ giúp các cháu được khỏe mạnh, sống lâu và thức ngủ rất là bình an, đặc biệt là thường được chư thiên và chư thần hộ trì. Các bố các mẹ cần có những cái cách giáo dục để các bé ý thức được sát sinh là việc ác để cho các bé tránh xa không làm. Thì ví dụ khi các cháu mà bị đau, đấy, mình có thể hỏi con mình rằng thì con có thấy đau nó là khổ không? Các cháu mà trả lời rằng có thì mình hỏi tiếp rằng là con có muốn bị đau như thế này không? Khi các bé trả lời không thì chúng ta lại à, hướng dẫn tiếp cho các cháu rằng tất cả chúng sinh từ loài người cho đến các con vật như con run, con dế, con nhện thì đều có thể bị đau và khổ như các con. Đều không muốn mình bị đau và nhất là chúng không muốn bị, mình bị người khác giết hại. Sự đau khổ của chúng sinh khi mất mạng hay bị giết hại thì còn gấp trăm ngàn lần cái nỗi đau mà của con đang chịu. Thế cho nên à, các con sẽ không sát sinh nhé. Thì không nên bẻ chân nhện, bắt run bắt dế. Những ngày xưa, hồi sư còn bé đi học thì cũng bắt nhện để bẻ chân, rồi bắt châu chấu cào cào. Thế mình cũng có biết đâu, không biết là tội ác. Thì về sau học Phật thì mới biết sát sinh nó là tội ác. Những con vật ấy nó cũng rất là đau khổ. Đó, thì các bố các mẹ sẽ nói như vậy để các cháu nhận thức được ra và đồng cảm với chúng sinh. Từ đó các bé khởi được tình thương với người với và với con vật. Việc này rất là tốt nhé. Thiện đức thứ hai là nên hướng cho các cháu không trộm cắp. Thì với trí tuệ của Đức Phật thấy rất rõ trộm cắp là tội ác vì gây đau khổ cho người. Tài sản của người có được là từ công lao, mồ hôi, nước mắt của họ mà mới có. Đối với nhiều người thì tài sản còn là mạng sống của họ. Thế cho nên nhiều người sau khi bị mất tài sản thì họ có thể đi đến tự vẫn mà chết. Đó, cho nên Đức Phật dạy không nên trộm cắp của người mà chỉ nên làm những cái việc phúc thiện, bố thí cho chúng sinh. Thì chúng ta là đệ tử Phật thì nên vâng lời Phật dạy, tu tâm bình đẳng, tôn trọng tài sản của mình cũng như tài sản của người. Đây cũng là cái tâm tu cái tâm từ bi đối với chúng sinh để tránh cái quả báo xấu cho các cháu trong tương lai thì từ lúc các cháu còn nhỏ tuổi các bố các mẹ sẽ hướng cho các cháu không trộm cắp của người đấy mà dạy cho các cháu biết bố thí cúng dường đấy, có tài sản thì san sẻ giúp đỡ cho người đấy, cho các bạn đấy gọi là có cái tâm bố thí cúng dường thì được phước báo tăng thượng dư giả về tài sản tài sản vững bền thì tái sinh kiếp sau thì vào những cái chỗ giàu có sang cả. Cái thiện đức thứ ba là chúng ta sẽ hướng cho các cháu không nói dối. Đó, các, các bố, các mẹ sẽ hướng cho các cháu không nên nói dối. Đó, nếu các con, các cháu, các bé có tính nói dối đó thì là à, bạn bè sẽ không tin rồi mất cả niềm tin của bố mẹ lớn lên thì công danh sự nghiệp sẽ lận đận. Đó. Và thiện đức thứ tư là hướng cho các cháu không nghiện ngập. Người con Phật thì không được nghiện ngập bê tha. Ở đây các cháu còn nhỏ thì các cha, các mẹ sẽ hướng cho các cháu không say đắm trong các trò chơi điện tử, các chương trình không lành mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe và nhân cách của các cháu trên các thiết bị điện tử như là điện thoại, máy tính hay là iPad. Đó, sau này các cháu lớn dần thì hướng tiếp cho các cháu không nghiện rượu, rồi xì ke ma túy, cờ bạc, những cái chất không lành mạnh. Những gì mà làm ảnh hưởng đến trí tuệ, thể chất tinh thần và nhân cách của người Phật tử thì đều không được nghiện. Và dạy các cháu học theo gương của Đức Phật nhé. Cho nên các bố các mẹ mà muốn cho con mình tốt đẹp thì ngay từ nhỏ thì chúng ta phải nghiêm khắc và hướng cho các cháu tới bốn cái thiện đức này đó để tránh xa những cái việc làm ác. Thì khi các cháu đủ 7 tuổi, 7 tuổi trở lên về chùa quy y thì các thầy sẽ truyền đủ năm giới cho các cháu nhé. Thì vừa rồi các bố các mẹ thì đã được giải thích về bốn thiện đức mà các bố các mẹ nên hướng cho các cháu từ khi các cháu còn nhỏ rồi. Thì bây giờ nếu các bố các mẹ nào đồng ý phát nguyện sau khóa lễ này sẽ hướng những cái thiện nghiệp này cho các cháu thực hành thì quỳ gối chắp tay hướng về chư tăng theo sự hướng dẫn để được phát nguyện nhé chư tăng sẽ nói trước các phật tử nói theo sau kính lạy tam bảo kính lạy tam bảo thường trụ ở khắp mười phương thường trụ ở khắp mười phương đệ tử con tên là đệ tử con tên là xin phát nguyện xin phát nguyện nương theo lời chỉ dạy của chư tăng nương theo lời chỉ dạy của chư tăng hướng thiện nghiệp cho con của con hướng thiện nghiệp cho con của con để bé không sát hại chúng sinh để bé không sát hại chúng sinh mà biết phóng sinh mà biết phóng sinh và thương yêu giúp đỡ muôn loài và thương yêu giúp đỡ muôn loài. Đệ tử con tên là Xin phát nguyện Xin phát nguyện Nương theo lời chỉ dạy của Chư Tăng Nương theo lời chỉ dạy của Chư Tăng Hướng thiện nghiệp cho con của con Hướng thiện nghiệp cho con của con Để bé không trộm cắp Để bé không trộm cắp mà thường biết bố thí cúng dường mà thường biết bố thí cúng dường đệ tử con tên là đệ tử con tên là xin phát nguyện xin phát nguyện nương theo lời chỉ dạy của chư tăng nương theo lời chỉ dạy của chư Tăng, hướng thiện nghiệp cho con của con, hướng thiện nghiệp cho con của con, để bé không nói dối, để bé không nói dối, mà biết nói những lời chân thật, mà biết nói những lời chân thật, mang lại lợi ích cho mọi người, mang lại lợi ích cho mọi người. Đệ tử con tên là Đệ tử con tên là Xin phát nguyện Xin phát nguyện Nương theo lời chỉ dạy của chư Tăng Nương theo lời chỉ dạy của chư Tăng Hướng thiện nghiệp Hướng thiện nghiệp Cho con của con Cho con của con Để bé không say đắm Để bé không say đắm Trong các trò chơi không lành mạnh trong các trò chơi không lành mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần Vừa rồi, các tín chủ, các bố, các mẹ đã phát nguyện quy tâm bảo và hướng thiện nghiệp cho các cháu rồi. Hiện nay Chư Tăng sẽ hướng dẫn cho hết thảy học đòi theo hạnh của Chư Phật, Bồ Tát mà phát tâm Bồ Đề thì kính thưa các Phật tử, sinh con ra thì cha mẹ nào cũng mong muốn cho con mình được những điều tốt đẹp nhất, thì mong các con thông minh khỏe mạnh, học giỏi ngoan hiền và đặc biệt là mong cho các cháu lớn lên trở thành người con có hiếu, người có trí tuệ, đức hạnh, biết sống yêu thương mọi người. Thế và để cho các cháu có được những điều tốt đẹp đó thì duy nhất là ngay từ nhỏ chúng ta hướng cho các cháu biết kết duyên với tâm Bồ Đề để sau này các cháu được phát được cái tâm Bồ Đề thì đó là cái điều tối thắng. Chư Phật Bồ Tát trở thành bậc tôn quý của nhân thiên cũng nhờ các ngài phát tâm Bồ Đề và thực hành các công hạnh Bồ Đề. Thì giờ này các bố các mẹ sẽ à, trợ duyên cho các cháu để nói theo chư tăng phát nguyện Bồ Đề nhé. Mời mọi người đồng quỳ gối. Kính lạy Tam Bảo Kính lạy Tam Bảo Thường trụ ở khắp mười phương Thường trụ ở khắp mười phương Đệ tử chúng con Đệ tử chúng con Xin nương theo hạnh nguyện Bồ Đề Xin nương theo hạnh nguyện Bồ Đề Trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh Trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh Và Chư Tăng Chùa Ba Vàng Và Chư Tăng Chùa Ba Vàng Chúng con xin trí thành chúng con xin chí thành phát Bồ đề tâm nguyện phát Bồ đề tâm nguyện chúng con xin phát nguyện chúng con xin phát nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ. chúng sinh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn. phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thường thể nguyện thành Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Và chúng con cũng xin Và chúng con cũng xin Phát nguyện Phát nguyện Nương theo lời chỉ dạy của Chư Tăng Nương theo lời chỉ dạy của Chư Tăng Hướng nghiệp cho con của con Hướng nghiệp cho con của con Để bé được kết duyên với tâm Bồ Đề Để bé được kết duyên với tâm Bồ Đề Sau này các bé cũng được phát tâm Bồ Đề sau này các bé được phát phát tâm Bồ Đề. Chúng con kính xin chư Phật. Chúng con kính xin chư Phật. Chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát. Chư Hiền Thánh Tăng. Chư Hiền Thánh Tăng. Thường trụ ở khắp mười phương. Thường trụ ở khắp mười phương. Chứng minh nhiếp trì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 Rồi xin uh, mời mọi người đồng ngồi xuống. Vừa rồi các tín chủ đã phát nguyện Bồ đề. Giờ chư tăng sẽ đặt pháp danh cho các cháu nhé. Thì hôm nay rất đặc biệt. Các bé sẽ được đặt pháp danh dựa theo tên của sư phụ nhé. Thì đây là một sự quan tâm một ân huệ đặc biệt mà Sư Phụ dành cho các bé nhé. Thì đối với các cháu, Chư Tăng đặt pháp danh khác với pháp danh người lớn mà sẽ lấy tên các cháu để đặt pháp danh. Chư Tăng đặt cho các cháu trai pháp danh là sẽ lấy chữ đầu là Thái cộng với tên khai sinh của các cháu. Ví dụ, cháu là Trương Văn Trung thì pháp danh của cháu là Thái Trung. Tương tự các cháu khác cũng vậy nhé. Thầy nhắc lại tên của các cháu là sẽ lấy chữ đầu là Thái cộng với tên khai sinh của các cháu đó là đối với các cháu trai. Còn đối với các cháu gái thì chư tăng sẽ đặt pháp danh cho các cháu là lấy chữ đầu tên là Minh cộng với tên khai sinh của các cháu. Ví dụ như cháu tên là Nguyễn Hải Anh thì pháp danh của cháu là Minh Anh. Tương tự các cháu gái khác thì cũng thế nhé. Thì chư Tăng đặt pháp danh cho các cháu như vậy là để cho các cháu sau này lớn lên các cháu nhớ mình là đệ tử của chùa, của sư phụ. Sau này khi các cháu lớn lên thì đi quy y lại lấy pháp danh cũ cũng được hoặc các cháu lúc đó muốn lấy pháp danh mới cũng được Kể cả sau này à, các cháu không đi quy y thì bố mẹ vẫn cứ lấy cái pháp danh này cho các cháu cả đời. Việc sinh làm thân quyến trong cùng một gia đình đó là duyên nghiệp giữa cha mẹ với con. Thì chúng ta đã nương tựa tam bảo, được chư Tăng hướng dẫn, mình đã biết về nhân quả rồi. Thì kết duyên ác thì sẽ gây đau khổ cho nhau, còn kết duyên thiện thì sẽ giúp đỡ và không ác hại nhau. Biết như vậy nên đời này thì mình chỉ nhận là sẽ kết duyên với các cháu trong các thiện nghiệp thôi. Còn ác nghiệp là mình không kết duyên. Thế thì từ cái thiện nghiệp này mình làm thiện hồi hướng cho các cháu thì sau này các cháu có việc gì mình phát nguyện tu tập hồi hướng rất là dễ. Nên do mình với con đã chuyển duyên về nương tựa Tam Bảo rồi nhé. Thì giờ này xin mời các bố, các mẹ cũng như các bé sẽ lễ Tam Bảo Ờ, tri ân trên Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ và Đại Tăng. Rồi mọi người lễ ba lễ nha.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 Nguyện cho các đồng tử Các sự bình an Tai ương hạn ách Tật bệnh tiêu trừ Thiện căn tăng trưởng Tin sâu nhân quả Biết làm lành lánh giữ Lớn lên trở thành những người Phật tử thuận thành Tài trí Biết hộ trì cho tam bảo Truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian Khiến cho chính Pháp được hưng thịnh bền lâu Nguyện cho các gia đình tín chủ Nương công đức này mà phúc lành tăng trưởng, tái tật bệnh được tiêu trừ, oan khiên oán kết hóa giải. Gia quyến an khang, lòng tin đối với Tam Bảo ngày càng sâu, tâm từ bi tăng trưởng, từ nay nguyện học theo Phật Pháp, biết bỏ ác làm lành, tu theo chính đạo. Nguyện cho chư thiên, quỷ thần, chư vong linh có duyên trong việc tu tập và độ sinh của Tăng Ni, Phật tử Chùa Ba Vàng, cùng các hương linh có duyên với các cháu và cha mẹ theo về trong Pháp hội, cùng hết thảy các chúng trong cõi tâm linh có duyên với đàn lễ này, nương công đức này vào tối nay, về trong trai đàn trần tế tại chùa Ba Vàng mà thọ thực no đủ, xả bỏ lầm mê, xa rời chấp trước, ác nghiệp tiêu trừ, tăng trưởng phúc lành, giác ngộ Phật Pháp, quy tam bảo, phát tâm Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được gặp tam bảo,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 sơ quy công đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện con pháp giới các chúng sinh à, thầy đều thế nhầm vô sinh nhân nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não nguyện được cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác từ quý đi phật nơi nguyện cho chúng sẽ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 Thay mặt các gia đình, chúng con xin thành kính cảm niệm và tri ân công đức trên chư tôn Đức Tăng đã quang lâm tác lễ cho chúng con được hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Chúng con xin kính chúc quý Ngài Pháp Thể Kinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật Đạo Viên Thành. Một lần nữa, chúng con xin thành kính tri ân ân đức của chư tôn Đức Tăng. Giờ này, khóa lễ sơ quy đã được chu viên hoàn mãn. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn Đức Tăng hồi quy Tăng Xá,